Rồi, ờ, để, chào mấy chị đến với khóa học là quảng cáo Facebook à, Pro từ A đến Z của Phạm Thanh Bình. Thì cái câu đầu tiên mình muốn nói chị như này là là à, đây là một câu nói mà mình đọc sách mình thấy rất là hay chị ạ. Đó là người thành công chưa hẳn đã làm những việc vĩ đại mà họ làm những việc bình thường theo kiểu vĩ đại chị ạ. Đó. Thì mình thấy như này, trong quá trình mình làm mình kinh doanh online và mình uh, tiếp xúc với rất nhiều người họ làm chị ạ. Là có nhiều người gì, họ có công ty rất là lớn chị chứ. Đó, họ, họ thuê đội ngũ marketing này họ thuê uh, agency vân vân nhưng mà kết quả họ không được nhiều nhưng mà mình gặp rất nhiều người chị ạ họ gì họ tự quảng cáo này rồi họ tự viết bài họ tự chạy rồi họ tự làm giống như bạn Huy Nguyễn ấy đó là họ là một người bình thường ấy chị ạ nhưng mà họ làm việc theo kiểu gì vĩ đại anh chị nhá đó họ làm họ tập trung anh chị ạ đó cho nên mình mong muốn ở khóa học này là chị gì hãy làm những việc bình thường theo kiểu vĩ đại chị nhá đó thì cách mình làm à, cách anh chị làm một việc là cách chị làm mọi việc nhé cho nên trong quá trình học ấy là có thể anh chị biết rồi nhé có thể anh chị biết rồi này là anh chị hãy uh, hãy coi mình là một tờ giấy trắng nhé mình chưa biết gì hết đó có thể kiến thức này anh, chị học ở đâu đó là các bot rồi, cho anh chị rồi à, tuy nhiên là gì khi chị học lại mình ấy, là anh chị cứ coi là gì à, chưa biết gì hết nhé thì đây là cách học của mình đó thì bình học bây giờ mình trở thành một uh, diễn giả này hoặc là một nhà đào tạo vậy mình vẫn đi học các diễn giả khác đúng không kể cả những người trẻ họ bảo ôi sao anh bình gì anh bình giỏi như vậy anh bình vẫn đi học bảo bình vẫn học anh chị ạ à? đó cho nên gì bình luôn bỏ qua một cái từ khóa đó là gì à tôi biết rồi đó rồi trong lớp học này thì có một số anh chị là chưa biết rõ về bình nhá có chị quyên này à, chị quyên và chị à, chị hương chưa biết rõ về bình à, bình là một con người như thế nào hay là bình là một thằng lừa đảo đa cấp <laughs> vân vân đó thì để anh chị rõ hơn về con người của mình đấy thì để chúng ta dễ làm việc hơn đúng không rồi Phạm Thanh Bình là ai à, Bình là Phạm Thanh Bình à, Bình sinh năm 1986 đó thì có thể ít tuổi chị Hương và chị à, chị Quyên My nữa thì à, Bình sinh ra tại tỉnh Bắc Giang chị ạ à. tỉnh Bắc Giang đây là ngôi nhà của Bình chị nhá đây có con bò này có cánh rừng này nó dãy này chị và cái ao chị ạ ở ờ, quê bình rất là nghèo anh chị ạ à, bình ờ, vào trong Sài Gòn và trong Việt Nam này lý do là gì ở quê nghèo quá anh chị ạ gia bình muốn gì à, tìm một cái công việc gì đó này để mình phát triển ờ, rồi mình tìm cơ hội mới thì rất may mắn là gì à, mình vào trong Hồ Chí Minh là gì chắc là hợp quá hợp thời cái gì ạ hợp thời à, cho nên mình thấy là gì à, cái công việc mình nó phát triển rất là tốt đây anh chị ạ mình rất là may mắn là mình có một người mẹ nhé người mẹ mình này bị tàn tật anh chị ạ đó bị tàn tật rất là yếu rồi thì à, may mắn là gì à, người mẹ bình sinh ra được ba anh em nhưng mà may mắn là cả ba anh em đều lành lặn cả thì mẹ bình bị tật bẩm sinh như vậy nhá đó nhưng mà à, mẹ rất là giỏi anh chị ạ à, ở quê gọi là chị Hương biết đúng không ở quê làm ruộng ấy là gì là đi cấy đúng không thì mẹ bị bị chân bị tật như vậy nhưng mà gì là cấy nhanh gấp cả 10 lần 10 người luôn chấp cả 10 người anh chị ạ và gì à, mẹ mình có một giọng nó giọng hát rất là hay à, bình hát không hay ờ, nhưng mà bình ờ, làm mọi việc nhiều việc nó hay anh chị ạ à, và thì à, khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2006 anh chị ạ thì bình à, khoảng thời gian là mình học xong rồi 2004 thì mình học tốt nghiệp cấp 3 xong đó à, do nhà không điều kiện đi học tiếp đại học anh chị nhé à, do đó ba anh em học rất giỏi anh chị ạ cực kỳ giỏi luôn sau cuối cùng là gì nhà nghèo quá này à, bố mẹ thì già mẹ bị bị tật như vậy sau này mình không có điều kiện học để học làm gì ạ Sau mình đi làm nghề đầu ngày đầu tiên mình làm nó đi đúc gang gì ạ à, rất là nóng vất vả lắm cái ngày thứ hai mình làm đó là gì làm điện nước rồi để mình thêm một số bạn vào nhé một số bạn đang vào sau và ngày số 3 mình làm ngày số 3 mình làm đó chính là đi ốp đá cầu thang chị ạ ốp đá bàn bếp đó thì những công việc này chị là rất là bụi rất là bụi cho nên bây giờ là gì à, buổi sáng mình ờ, bị một cái bệnh đó là gì à, viêm xoang mãn tính ý chị ạ Đấy, do có thể là đi ngày xưa đi làm những việc nó bụi quá và bây giờ nó bị ảnh hưởng đó à, tuy nhiên là gì à, trong quá trình này trong vòng hai năm anh chị ạ là mình cân lực mình đi làm là xây cho bố mẹ được một cái nhà đấy mấy anh em tập trung xây cho bố mẹ một cái nhà cái ngày xưa nhà mình là nhà gì nhà canh vách đất anh chị ạ đó hai năm mình cày xây được cho bố mẹ một cái nhà gì nhà gạch anh chị nhá bằng gạch nung đấy đó thì à, mình thấy là gì à độ không ngờ gì hai năm gì mấy anh em làm việc như vậy xây được cái nhà thì mình thấy tuyệt vời của anh chị ạ ngày xưa ở trong cái nhà cây vĩnh đất thôi và cái thời điểm mà từ năm 2006 2000 2008 nhé, thì mình uh, nhập ngũ anh chị ạ thì mình rất may mắn là mình được uh, đứng trong hàng ngũ của đội nhân dân Việt Nam và mình uh, được đi ra ngoài đảo anh chị ạ đó là hải quân nhân dân Việt Nam ấy là mình đóng quân ở gì đảo Bạch Long Vĩ trước đó sau đó mình chuyển về à, về lữ đoàn 602 ở Hải Phòng cùng quê với chị Hương đấy ở chỗ sân bay Cát Bi đấy đó về đây mình huấn luyện xong này sau đó mình chuyển ra ngoài Hạ Long à, mình xuống tàu tàu tàu chiến ấy chị nhá tàu pháo đấy mình huấn luyện đó thì trong hai năm này mình cảm thấy cái gì là con người mình nó cứng hơn anh chị ạ thì trước đó mình ở quê mình rất là nghịch anh chị ạ đó đánh nhau rồi là chém nhau thì bây giờ vẫn còn một cái sẹo ở tay chị nhá cái sẹo đó thì khi vào trong môi trường này thì mình thấy là con người mình nó mạnh mẽ hơn này nó kỷ luật hơn này nó có lập trường hơn anh chị ạ rất may mắn thì sau này là anh chị làm làm làm hệ thống ấy, thì nếu chị gì có những người mà họ trải qua cái môi trường quân đội này ấy, thì chắc chắn là gì chắc chắn họ có một cái khả năng lãnh đạo đội nhóm rất là tốt anh chị chưa đó được rèn luyện đó thì sau này anh chị mà có duyên làm việc với mình thêm về cái phần là phần hệ thống con người nhé thì chị sẽ thấy là cách mình ờ, đào tạo những cái đội nhóm như thế nào và đây <clears throat> sau khi đi bộ đội về chị ạ 2008 mình đi bộ đội về thì uh, lúc lúc đó gì là bố mẹ mình thì bảo chưa à, bây giờ về mình được 12 triệu nhá Đấy, may mắn ở trong quân đội mình không tiêu hết tiền còn được mẹ nhà nước cho 12 triệu thì đúng là gì là họ họ bảo thôi bây cầm số tiền này về đưa cho bố mẹ Rồi mình nghĩ là bây, bây giờ ấy, bạn bè mình đi học hết đại học rồi đúng không thì bây giờ về chẳng nhẽ mình đi gì lấy vợ xong làm ruộng à đấy thì mình về mình bảo cho bố mẹ là uh, cho con xin 5 triệu nhé 5 triệu còn 7 triệu gửi bố mẹ 5 triệu coi như là trong vòng 2 năm ấy uh, con được uh, ờ, 7 triệu thì bố mẹ giúp đỡ con đó thì 5 triệu mình xin bố mẹ 5 triệu mình ôn thi đại học như gì ạ và mình đến tháng tháng 7 2008 thì mình có kết quả của ba trường đại học anh chị ạ trường số 1 là trường đại học hàng hải ở hải phòng bị đỗ trường đó ở quê chữ hương đó và trường số 2 là trường gì à, đại học công nghiệp sau đỏ hải dương và trường số 3 là trường đại học thủy sản nha trang đó thì mình à, đỗ ba trường thì mình quyết định mình vào như này mình vào trong à, trong đại thủy sản bị bị học vì vậy là không biết ở trong miền Nam con người họ như thế nào đó ở miền Bắc mình thì bức bí quá nhá bí có nói xấu ở miền miền Bắc mình thấy là gì cảm thấy con người mình nó bước đi qua mình muốn tìm hiểu đi thật xa để mình thấy là gì à, đất nước mình như thế nào con người của người Việt Nam mình như thế nào đó thì không ngờ mình à, vào đây mình học anh chị ạ khi mình vào học ấy vào học ấy đợt đấy mình có một cái điện thoại là Nokia N72 à, đi bộ đội về ấy làm mình công tác ở dưới tàu được đấy tiền là phụ cấp rất là cao anh chị ạ được à, hai uh, ba triệu đấy hai không tám là hai ba triệu hai không sáu là hai ba triệu là phụ cấp rất là cao cho lính dưới tàu thế mình mua một cái điện thoại rất là xịn thì chị nhá xịn sò thế mình vào ấy vào trong nha trang được 3 tháng ấy chị ạ thế là mình quen một người em cùng lớp nhé và đấy mình là làm, lớp trưởng của trường một cái lớp đó lớp đóng tàu nhé mình học ngành ngành đóng tàu tàu thủy đấy thế là mình vào chưa được 3 tháng đâu thế là bạn bảo là anh Bình thôi này có một cơ hội mới để anh Bình phát triển bản thân không phải đi làm mà vẫn có tiền mình bảo không cái gì đây đó là mình chưa biết là gì bán hàng đa cấp đâu chị nhá đấy thế là bình ấy bị một cái bạn ấy dụ vào một công ty là công ty hưng thời đại chị ạ thế bạn không biết bạn dụ bình kiểu gì bình thế mình bán luôn cái điện thoại đi bán điện thoại được uh, triệu hai chị nhá 3 triệu hai thì nộp vào công ty mất hai triệu rưỡi rồi để mua sản phẩm rồi sau mình vào mình thấy gì mọi người đóng cửa nhé tôi đây à, đây là một cái văn phòng là ở đường cao văn bé nha trang này thì anh chị lên à, đọc một cái bài báo nhé <laughs> bài báo của khánh hòa đấy là gì hưng thời đại lừa đảo nhé lừa đảo thì anh chị thấy là à, là cái công ty này là ngày xưa ở gần trường đại học của mình đấy thì mình vào đây mình thấy là tại sao nó đông như vậy tại sao đang ngồi trong cái khán phòng nó đông như vậy và gì và mọi người vỗ tay mọi người khóc lóc với người gì à, hóa ra là đây là công ty về đa cấp gì ạ họ đào tạo cái sản phẩm nó thật với anh chị nó không tốt đâu đó bảo lừa đảo nó lừa đảo thật đấy anh chị ạ đó lừa đảo thật đấy thì mang tiếng là công ty đa cấp nhưng mà họ dạy mình đi cách gì cách gọi là cách giao tiếp với mọi người và lừa mọi người vào trong cái cái hội trường này và chốt sẻo ở đây giúp họ mua sản phẩm rồi là cuối cùng là gì thế là gì thành hệ thống lừa đảo chị ạ đó thực tế là không bán sản phẩm đâu không bán lẻ anh chị nhé thì mình sau này mình nhận ra một bài học như này là có một số công ty đa cấp họ tập trung bán lẻ nhưng mà có một số công ty gì họ tập trung gì họ tập trung tuyển người thôi đó vì thế là cái mô hình này sau này nó không hợp lý nữa đó yên tâm thì trong uh, trong quá trình mình đào tạo anh chị mình không dụ anh chị vào bất kể một công ty đa cấp nào bởi mình bây giờ mình không làm anh chị nhé không làm nữa bởi vì mình vào để học hỏi ra mà cách họ làm hệ thống thì chị hương làm nó vậy thôi chị hương làm bán hàng online bây giờ cũng theo một hệ thống đúng không nhưng mà cái mô hình trả thưởng nó khác nó khác hoàn toàn so với cái mô hình của đa cấp vì đa cấp là nó ăn theo tầng nhưng mà chị hương làm cho ở ờ, dưới một bot nào đó đúng không chị bán hàng chị được có tiền à, tuy nhiên đa cấp nó khác mỗi cái mô hình trả thưởng và các hệ thống hoạt động nó vẫn là đa cấp anh chị nhé chứ không là đại lý đúng không đấy thì khoảng thời gian này mình tốt nghiệp anh chị ạ à, mình tốt nghiệp xong thì tốt nghiệp xong thì bị thất nghiệp đó tốt nghiệp xong bị thất nghiệp và Bình làm rất nhiều việc chị làm online rồi uh, đánh đánh mã captcha kiếm tiền online chị ạ nhưng mà không đủ sống chị ạ bởi vì là cái ngành Bình là đúng thời điểm đó là ông Phạm Thành Bình cùng tên với Bình là ông bị bắt anh chị nhá chủ tịch Bilasin đấy thì ông bị bắt thì là mình thất nghiệp thì gì ạ cả hệ thống toàn trường thất nghiệp luôn về ngành đóng tàu đấy đó thì rất may mắn là mình à, được giữ lại mình giữ lại ở một trong một cái ban gọi là ban phát triển chuyển giao công nghệ của trường đại học thủy sản nha trang đó thì là có một ông thầy ông là ông giáo sư ông rất là quý bình ông quý bình thì ông giữ lại mình ở lại làm trợ giảng và giảng viên anh chị ạ đó, tuy nhiên là gì hay bình áo xanh bình giờ cái đội sinh viên đi thực tập anh chị nhá màu xanh báo đoàn đây đó thì uh, mình thấy một điều thế này uh, không ngờ nhà nước của gì mình nghĩ là ở lại giảng viên nó cao lắm mà chị ạ lương cao nó được bố mẹ vui lắm chị ạ nhưng mà không ngờ gì lương nó không đủ sống chị nhá họ cho mình ở trong một cái nhà đá ấy, ở trong trường thủy sản ấy. thế mình bảo thế bây giờ có cách nào gì là nhiều tiền không đó bây giờ không phải đi làm đa cấp này không phải gì à, làm làm công việc nhà nước đấy chị nhá đấy có có thể chữ hương đang làm nhà nước và có thể chữ hương đang làm một công ty nào đó thì không phải ý mình nói như vậy lưu thấp đâu mà nếu chị có gì anh chị giỏi anh chị cứ phát huy khả năng của mình thì những người giỏi đúng không họ đang bán gì bán chất xám đấy họ vẫn đang bán hàng chị ạ à? đúng không đó không phải mình nói xấu những người đi làm thuê nhé những người đi làm thuê là họ đang bán hàng này, đang bán chất xám của mình đúng không thì họ có tiền có vậy thôi à, thì thời điểm này mình thấy bị bức bí quá thì mình vào trong vũng tàu chị nhé đây thời điểm bị vào vũng tàu 2014 2016 mình vào Vũng Tàu thì mình à, làm kỹ sư cơ khí là phòng QC trong một công ty gọi là công ty Pep Steel ở khu nghiệp Đông Xuyên Vũng Tàu đấy thì lương lương họ trả cho mình mới vào nhá thử việc là 6 triệu so với gì 3 triệu 415 ngàn đồng ở đảo thủy sản đó ôi lương gấp đôi vui quá chị ạ như chị biết không lương 6 triệu ở trong Vũng Tàu vẫn không đủ sống đâu đó thì không biết sao là mình lại có một cái duyên gì là lại có một người bạn nhé người em à, họ rất thích bình à, nhưng đợt mình không yêu nhưng họ rất thích bình họ bảo ờ, anh bình ơi thì em thấy anh bình rất nhanh nhẹn này rất là hay này anh bình à, à, không tối mai để hội thảo với em mình biết ngay là đa cấp bây giờ biết cái đa cấp thế bình cũng vào mình bảo ơ ừ, thế đi thì đi cho vui thế là bình vào mình vào trong một cái hội trường hóa ra công ty Amway anh chị ạ họ cũng giới thiệu sản phẩm rồi họ dạy nhưng cái công ty này hay hơn như chị là gì họ dạy mình bán lẻ nhá họ dạy mình ờ, cầm từng sản phẩm đi đến tận nhà khách hàng để để mua cho khách hàng xem đó tức là gặp khách hàng trực tiếp ấy và bán hàng theo kiểu bền vững chị nhá mình thấy cái này hay đó cũng làm hệ thống nhưng mà họ tập trung bán lẻ trước thì khoảng thời gian này 2014 2016 ấy thì mình làm công ty Amway mình thấy một điều thế này nếu bạn làm như thế này thì gì làm như này thì mất nhiều thời gian quá thì mình quyết định là gì à quyết định là gì phải phải đổi mới chị ạ phải đổi mới cách làm việc cách tiếp cận khách hàng thì 2014 mình nhớ học cái chương trình là chìa khóa làm giàu của thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc anh chị nhá đó là người thầy của mình thì mình nhận ra một điều như này tại sao ông Ngọc ấy thầy Ngọc thầy này gì tổ chức cho một sự kiện là gì 2.000 người đông như vậy thời điểm 2014 đông như vậy tức là mình chạy xe máy Honda từ Vũng Tàu mình chạy lên Sài Gòn mình học mình bảo thì có lý do nào gì họ tổ chức đông như vậy thì trong khóa học thầy Ngọc với giới thiệu là tôi làm hoàn toàn bằng online hết đó ngày xưa là, là 2014 là làm bằng email marketing như chị nhá quảng cáo Google là quảng cáo YouTube này quảng cáo Facebook này gì ạ thế mình thì hay mình bấm vào xong mình điền thông tin thế có người gọi lại <clears throat> họ bảo anh Bình đến tuần sau thứ mấy có 3 ngày chương trình sắp xếp lên học đi thế mình cũng lên học à hoặc đợt đó mình biết à, không ngờ là gì không ngờ là công nghệ hay như vậy chị ạ đó <clears throat> rồi mình đi học phát triển bản thân các thầy thầy Nguyễn Vĩnh Cường thầy Phạm Thành Long tất cả diễn giả tại Việt Nam đó vì thấy hay quá họ đều làm một công thức anh chị nhá đó giống nhau hết anh chị ạ họ dùng online là đòn bẩy họ gì họ tiếp cận khách hàng họ rồi đến lớp học rồi họ bán hàng đó, ờ, có vậy thôi anh chị ạ Bình bảo ô online nguy hiểm vậy à nếu như mình áp dụng hệ thống ờ, hệ thống bán hàng Amway thì tốt biết bao thế mình đi học rồi chị ạ à, mình đi học cái khóa là khóa Facebook marketing của một số thầy này của Linh Litedo này Linh Linh Chọc này vân vân mình học hết anh chị ạ đó học thầy Phạm Thành Long tức là mình bỏ số tiền rất lớn ra mình đầu tư mình học ở quảng cáo Facebook anh chị chứ rồi làm website vân vân thì bình về bình mới bình mình bảo nếu như bình thử xem nào thế bình mới đấy ngày xưa mình có điện thoại rất là xấu chị nhá mình chụp hình sản phẩm chị ạ ở của Amway mình đăng lên và mình lấy một số cái sản phẩm Amway có sẵn đấy rồi mình đăng thử Facebook thế mà gì có khách hàng họ vẫn mua hàng gì ạ xong mình chạy thử quảng cáo thì dưới khách hàng rồi nó hỏi nhiều lắm chị ơi tuyệt vời lắm anh chị ạ thì thời điểm này 2016 thì mình bị đuổi anh chị ạ bởi vì là Amway họ không cho mình họ không cho mình bán hàng online mà họ vẫn theo một cái mô tuyết truyền thống và khi mình bị đuổi chị nhá mình bị đuổi đấy ờ, chắc chắn thì có một bài báo nó về mình sao ấy ờ, chắc nó xóa rồi bài báo nói gì cô là bạn ờ, tự ý đưa sản phẩm Amway Amway lên bán online đấy thì mình thấy như này à đây là một cơ hội cho mình đó họ đuổi thì là một cơ hội cho mình thế mình thì mình quyết định cái gì nó không cho làm thì mình nghỉ thôi đấy thì mình thấy là như này là online là một vũ khí cực kỳ lợi hại chị nhá mình chưa nói về quảng cáo on, Facebook vội mà mình nói gì online là một vũ khí cực kỳ lợi hại để giúp anh chị là đẩy nhanh cái sản phẩm mình lên online đó thì năm 2020 vừa rồi nhá tháng 1 2020 đấy có thể xíu mình sâu cho một cái tin nhắn nó có một bà chị bà làm gì giám đốc của Amway là Amway thì chắc biết biết mình đấy đó thì bà đi học cái lớp của thầy Nguyễn Vĩ, Nguyễn Vĩ Cường thầy là sư phụ bình là bây giờ mình đang làm giảng viên đấy Ờ, giờ mới cho thầy đấy thì thầy à, bà bà chị bảo chưa có phải bình không à, đúng em rồi chị ạ sao chị biết em vậy chị ngày xưa chị nhớ đọc bài báo là phạm thanh bình gì đó là em bị đuổi đấy gì bán online đấy thế bà bà về bà bảo thì bà liên hệ với bình bảo bình ơi ờ, à, công ty Amway bây giờ đang xuống quá vì lý do là sao là đầu 2020 công ty mới cho gì xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên online chị ạ thì bình đã nó quá trễ rồi thì bà viết cho mình một cái thư mời giấy mời về đào tạo thì mình hôm đó mình gặp bà cà phê với bà thì thì bảo gì ờ, chắc là gì mình không không giúp cho chị được đâu Rồi. bởi vì sao bình thù ai không quá 100 năm anh chị nhá thù thù ai không quá 100 năm bởi vì sao cái nếu mà chiến ngày xưa mà gì họ họ biết vì làm như vậy nhưng mà họ nghe theo bây giờ công ty phát phát triển rất là mạnh rồi đó và sau đó là gì thời điểm mà tiếp theo các bạn làm với vào đây tại vì xíu nhá ở thời điểm tiếp theo đây 2017 2019 như chị ạ thời điểm này là thời điểm vàng của mình như chị ạ à, bị Amway đuổi sau đó mình chuyển sang mình làm kỹ sư cho công ty uh, thép Nippon Steel ở khu nghiệp Phú Mỹ 2 ở à, Bà Rịa Vũng Tàu và mình có một cơ duyên gặp một người em một người thầy đó là Lê Chí Linh chị nhá Linh Chọc đấy đó như chị biết là gì à, Lê Chí Linh bây giờ là gì rất là giỏi chị nhá đó là hot boy tiktok này fanpage vân vân mình làm rất tốt về online chị ạ và bán hàng tức khủng luôn đó đây mình cái mũi tiền màu vàng là mình ngồi đây thì H17 mình gặp Linh đấy Linh bảo chứ anh Bình ạ thì hệ thống em đang cần gì những người leader mạnh ấy. thì anh Bình uh, giúp em nó xây dựng hệ thống ở bên quận 12 Hồ Chí Minh thế mình cũng ở ờ, về ok bởi vì quận 12 này chưa có ai mở thế mình về mình bị kết hợp với một chị nhé mình mở một cái văn phòng ở bên quận 12 và cũng nhập hàng của gì Am uh, Nuskin về anh chị ạ cô làm một cái tủ phía sau lưng ấy phía sau lưng trưng bày sản phẩm ấy nó thuê cái ờ, văn phòng đó thì có rất là rẻ thôi đó sao cho đội nhóm mà đó đây là đội nhóm của mình nhá Chỗ khu này là đội nhóm của mình hết thì nhá đây mình ngồi máu đen ngoài giữa này đội là đội đội của mình hết là gọi là tuyên giới của mình thì hai thời điểm này là thời điểm vàng bán cực khủng chị nhá và mình có nền tảng quảng cáo Facebook rồi đấy mình có nền tảng quảng cáo Facebook rồi thì mình chạy những sản phẩm như bây giờ là mỹ phẩm làm đẹp và kem đánh răng này dầu đầu cáo này dung dịch vệ sinh phụ nữ này rồi lăn khử mùi này vân vân bán tất cả sản phẩm từ đầu đến chân luôn và bán số lượng cực khủng đó thì 2019 bị bị gãy hệ thống là bình lý do một cách đơn giản này là bình chạy quảng cáo bùng chị ạ tại sao gì chẳng có ai chia sẻ như bình cả bởi những cái việc xấu mình lại sâu ra mọi người xem đúng không đó mình làm đa cấp ấy nhiều thầy đúng không nhiều thầy diễn giả dạy gì ngày xưa tôi làm công ty của mỹ họ không họ không dám nói thẳng lên lòng mình cái gì đến đa cấp đúng không kể cả thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc đúng không ông Ngọc ngày xưa ông làm cũng công ty đa cấp ấy và tôi làm cái công ty của Mỹ và thưa thầy chia sẻ là làm công ty đa cấp đi riêng mình thì khác chị ạ có sao mình nói vậy à, ờ, mình làm đa cấp mình nói làm đa cấp nhưng bây giờ không làm nữa đó thì mình gặp Linh thì là một cơ hội cho mình học hỏi rất nhiều và bây giờ hệ thống của Linh rất là tốt rồi và 2019 mình bị gãy Linh rất là bình quảng cáo bùng chị nhá đó thời điểm là tháng 5 2018 đó là bố mình mất rồi đó mình về quê nó luôn là gì Facebook nó quét những cái tài khoản quảng cáo tại Việt Nam ấy chị nhá quét sạch quét sạch toàn bộ luôn và lúc đó mình chạy thêm một chiến lược đó gì chạy lại không trả tiền cho Facebook là gì là đó ngày xưa mình nhập mẫu sản phẩm như sản phẩm của Nuskin về bây giờ mình nhập với giá là gì giá 100.000 thôi mình mình bán ra với giá 800.000 chị ạ 800.000 đồng à, chưa kể gói hàng chưa kể trừ chi phí ra mình lời của nó 500.000 đồng lợi nhuận không ấy 500 ngàn đồng mua sản phẩm anh chị ạ chưa kể bị bán combo đúng không bán rất khủng nhá thì trong quá trình đào tạo mình sâu những cái gì mình làm cho chị xem mình không giấu bài nhá tuy nhiên mình không dạy anh chị chạy bùng nhá đó mình không dạy chị chạy bùng đâu và hãy gì hãy trả tiền cho facebook và chạy đàng hoàng anh chị ạ ngày xưa mình sai cho mình học sai thầy nhá học ngay đúng thầy chạy bùng thế họ họ gì họ dạy mình cách chạy bùng cách gì không phải trả tiền cho facebook đó quả bảo lên sớm ấy chị ạ cho nên mình gì mình quyết định mình không chạy nữa thời điểm đó mình bán rất là mạnh sản phẩm nhá và gì hàng không có hàng để bán nữa anh chị ạ đây là sản phẩm của Mỹ mà muốn lần nhập về phải đợi cả tháng trời một ngày mình chạy ra khoảng 3 đến 400 khách hàng thì hệ thống mình chạy có cả ngàn khách hàng nữa xe không kịp luôn và khách hàng đợi sản phẩm họ lại không mua nữa anh chị ạ bán khủng khiếp anh chị ạ ở đây cách bị làm nhá đó toàn đa cấp đúng không xong cuối cùng là gì không có duyên đa cấp này chị ạ Rồi, hiện nay 2020 thì nó bị gãy rồi mình về con số mo anh chị về con số không rồi thì mình gặp thầy là một thầy tên là thầy Nguyễn Vĩnh Cường đấy đó thực sự bây giờ mình rất là biết ơn thầy đó thầy bảo bây giờ mày đã mày đã làm sai rồi đúng không thì bây giờ mày hãy sống lại đúng con người mày đi chính trực để dùng tao đấy đó thế là đợt đấy mình giờ trong vòng hơn một năm trời mình đi theo cái lớp học của thầy Nguyễn Vĩnh Cường mình chỉ phụng sự thầy đấy chị ạ mình không làm bất kể việc gì khác không bán hàng không marketing mình chỉ đi đi cầm phấn uh, cho thầy mua nước cho thầy uống này đấy khiêng bảng tôi đã bình theo con người phụng sự là dẫn đầu vậy nhá phụng sự theo cách như vậy đó trong quá trình mình thấy là nhận được như này à hãy chính trực với bản thân mình đó hiện nay mình đã đang là giảng viên là chuyên gia về marketing đó, chính thức vào và đào tạo là giảng viên của của Yuduka nhá anh chị lên Yuduka ấy Yuduka.vn anh chị gọi là Phạm Thanh Bình hiện tại mình có ba khóa học khóa học ở trên đó nhá là khóa Zalo nhá Zalo ngày xưa mình chùm về Zalo nữa anh chị ạ à? 2018 ấy mình đã phát triển Zalo rồi đó thì câu chuyện Zalo thì để sau đi bây giờ chúng ta nói chuyện về câu chuyện về Facebook trước đó, hiện và hiện nay mình đang làm giảng viên cho cậu uh, cho công ty của thầy Nguyễn Vĩnh Cường có chị uh, Quyên My biết không không đó trong khoa của thầy Cường thì thầy hay giới thiệu như vậy ấy mình là giảng viên chính thức rồi ngày xưa là cộng sự với thầy thì bây giờ thầy thấy uh, mình đã đổi mới rồi quyết định thầy nhận đấy chị ạ đó rất may mắn và mình đào tạo về mảng kinh doanh online cho mọi người nữa và đào tạo bán hàng thực chiến nhé và phát triển tiềm năng con người và mình đã được học về NLP đấy và có một bằng master chị nhé về về tiềm năng con người và hiện nay mình đang làm agency partner cho một số phần mềm à, ví dụ là manage chat à, chatbot anh chị nhé và <clears throat> một số phần mềm như Webshareborn đấy, sau đấy chị mà có hệ thống lớn như chị phải cần những dùng, dùng phần mềm này và rất nhiều phần mềm hỗ trợ về online nữa Đấy, trong quá trình à, mới đang bình bình dừng lại kinh doanh bên uh, hệ thống ấy, mình tập trung về cái mảng này chị ạ tập trung một năm là mình phát triển rất là nhanh chị ạ và hiện nay mình không làm làm công ty đa cấp nhé không làm nữa đấy thì đây là con người bình để chị rõ bình hơn nhé đấy thì cái khóa học này nhé khóa học này chúng ta sẽ diễn ra là không phải là gì trong 4 ngày là xong đâu và mình còn làm việc với chị Hương và làm việc với mọi người nó, nó dài bởi vì là cái khóa học này mình muốn gì giúp cho mọi người gì làm từng bước một anh chị nhá từng bước một đúng quy trình của mình luôn thì cái khóa trước đúng không đa số mấy người làm mọi người bỏ cuộc nhiều lắm tuy nhiên khóa này mình muốn anh chị để làm từng bước đúng lộ trình của mình buổi bây giờ mình sẽ uh, giới thiệu là cái chương trình học của, của chúng ta để chị hình dung nhá bốn ngày chúng ta học những cái gì